Ờ, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ Quát nha và hôm nay đồng hồ dơ Quát của chúng tôi lại review để giới thiệu với 500 anh em một mẫu đồng hồ săn dai đến từ Thụy Sĩ đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dơ Quát của chúng tôi Vâng, trước mặt anh em đây là một chiếc à, đồng hồ săn dai nguyên à, đại nguyên kiện và vâng, nguyên đại nguyên kiện vẫn còn đang trong hộp đây à, Không làm mất thời gian của anh em nữa Chúng ta hãy vào khám phá ngay em nói anh em nhé Rồi, đây là một chiếc hộp à, đồng hồ Sunrise chính hãng cực kỳ đẹp. Đó. Đây, in nhũ à, rất là nổi bật ở trên nền à, màu xanh hoa văn. Đó. Rồi, bây giờ ta sẽ xem em nó nào. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Sunrise có mã là 1146SA. Đó, phiên bản là dây màu đen. Đấy, mặt màu đen. Đấy. Vỏ màu đen tất cả đều màu đen mặt dial là được điểm à, màu vàng kim đấy nổi bật trên nền đen luôn anh em ạ này thì à, đây là một mẫu đồng hồ này cũng mới ra mắt thôi Vâng, cũng mới ra mắt của cái dòng 1146SA này Vâng, mẫu 1146SA của thương hiệu Sunshine này nó cũng có khá lâu rồi Nhưng mà cái màu đen này thì nó cũng mới xuất hiện uh, gần đây thôi Thì à, hôm nay thì tôi cũng có một chiếc đó làm video để cho anh em xem ai là ờ, có thể yêu được em nó thì à, hãy à, ủng hộ cho giờ quát chúng tôi anh em nhé à, vâng. về mẫu đồng hồ này thì size của em nó là size 42 đó size 42 đây tôi cho chạy này đó thì chức năng gồm có là lịch ngày này lịch thứ đấy lịch ngày lịch thứ và vòng 24 giờ và có kim rốn chạy ở cọc số 6 giờ và những cọc số được đều được đính những viên đá cực kỳ lấp lánh Đấy, lấp lánh vào ban đêm hoặc là bắt ánh điện rất là ok luôn thì mẫu đồng hồ này rất rất là trẻ trung anh em nhé kiểu dáng được thiết kế trẻ trung màu sắc là được à, sơn tĩnh điện màu đen đó sơn tĩnh điện cực kỳ bền bỉ đây trên đúng có logo của Sunrise đây đó em nó thì hiện tại đang có giá bán là 2 triệu 890 nghìn anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20 phần trăm đó còn khoảng tầm có nghĩa là bớt được à, hơn 500 nghìn anh em ạ nó còn khoảng 2 triệu 3 Vâng còn khoảng 2 triệu ba thôi Đây đây là phần à, khóa này Đây là phần khóa này Đều có khắc logo sắc nét của thương hiệu chăn dai Đó Phần khóa này Cực kỳ là chắc chắn và nét căng luôn Và đây là phần đáy của em nó đây Đó Phần đáy của em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của thương hiệu Đó Đây có chữ săn dai này thì à, thương hiệu chăn dai này thì cũng một số anh em cũng biết rồi cũng có một số anh em cũng không biết là xuất xứ của thương hiệu Sunrise này thương hiệu Sunrise này đến từ Thụy Sĩ đây anh em nhé được ra đời từ năm 1893 tại Thụy Sĩ đó À, về thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này thì anh em cũng nhìn thấy đây thì à, nó được chống nước là 3 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay chất liệu vỏ thép đấy mặt kính là sapphire đấy mã là 1146SA thì à, mẫu đồng hồ này đây kính là sapphire hết anh em nhé kính hoàn toàn bằng sapphire luôn cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm không sợ bị xước xước các kiểu gì cả về kiểu dáng thiết kế của mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất cao ở cái phần thiết kế dây đấy phần thiết kế dây rất rất là đẹp luôn và rất là lạ mắt anh em ạ này thiết kế cực kỳ hay luôn mà rất là dày luôn cầm cái đồng hồ nặng trịch luôn này đó sơn tĩnh điện màu đen thì mẫu đồng hồ này đeo lên tay hay tôi đeo lên thử cho anh em xem này đeo lên tay thì cực kỳ sang luôn đó anh em nào mà thích kiểu dạng là muốn nó uh, khác biệt một chút uh, khác biệt một chút đeo một mẫu đồng hồ mà gần như không đụng hàng với ai ấy thì đây là một mẫu đồng hồ rất là đáng nên để mua anh em ạ đáng để mua đáng để mua luôn này thì à, hàng chúng tôi bán đều là hàng chính hãng cho anh em ở đây là hàng nhái hàng giả tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn đó chứng minh được đây là hàng nhái hàng giả tôi đền cho anh em gấp 10 lần giá trị sản phẩm cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mà chúng tôi đã bán sản phẩm này Mẫu đồng hồ này thì hiện tại tôi cũng có chuẩn bị và một màu khác hiện tại đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới mặt chúng tôi. Thì đây là một mẫu đồng hồ cũng mặt đen, đó, mặt đen này. Đó, anh em nhìn thấy mặt đen. Nhưng mà lại vỏ và dây đều là màu vàng kim. Đó. Ví dụ anh em là bảo là không thích màu đen thì có thể mua vàng kim mà không thích màu vàng kim thì mua có thể mua màu đen. Đó. Về mặt số thì anh em nhìn không khác gì nhau. Rồi. Giống hệt nhau nhưng mà về phần dây vỏ thì đều là khác nhau. Đó, phần dây vỏ thì là dây màu à, vàng kim và dây màu đen sơn tĩnh điện đó để anh em nhìn nha đó cực kỳ yêu luôn mà có thể là anh em bảo là tôi không thích đeo dây thép nó tôi không thích đeo dây thép thì tôi có thể là đeo dây da được không vâng có ngay luôn cho anh em đây trước mặt anh em đây là một phiên bản cũng đều mặt màu đen giống nhau hết nhưng nó là phiên bản dây da cho anh em hiện tại cũng còn một chiếc duy nhất anh em nhé hiện tại là hiện tại hàng là đang rất là khan hiếm vâng rất là khan hiếm luôn anh em muốn mua cũng hơi khó Đấy, cho nên là anh em xem video này nếu mà ưng mẫu nào là hãy đặt luôn với chúng tôi để sở hữu em đó anh em nhé đó thì ba mẫu đồng hồ này thì anh em nhìn rồi đây cũng đều là mặt màu đen hết này đó combo mặt màu đen nhưng mà phần à, dây khác nhau đó dây da này dây da đen này dây vàng kim này à, và dây sơn tính điện màu đen có ba màu cho anh em lựa chọn thoải mái luôn ok thì à, ba mẫu này thì à, đều là size mặt 42 độ dày là 7mm à, độ dày 7mm kính mặt kính sapphire chức năng thì gồm có là lịch thứ lịch ngày lịch tháng và vòng 24 giờ đó mà được thiết kế kiểu dáng thể thao rất là khỏe luôn rất là khỏe luôn à, tôi rất thích cái vòng à, lịch ngày ở đây anh em ạ cái lịch à, lịch ngày này này đây đó cái lịch ngày này đã được thiết kế là một cái vòng nổi lên phía bên trên đó kiểu dạng tạo thành 3D à, lớp 3D để thành ra cái mặt đồng hồ này nhìn nó rất là lạ mắt và sang luôn rất là sang và nhìn rất là cá tính nổi bật luôn đó rồi ok anh em à, xem à, ưng mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp trên số à, hotline zalo trên màn hình để à, sở hữu em nói anh em nhé vâng thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có hộp đây một chiếc hộp chính hãng của Sunrise và đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn cho anh em thì à, chế độ bảo hành cho anh em là 2 năm đó à, máy móc có vấn đề gì hoặc là pin có vấn đề gì hết pin chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em miễn phí 2 năm cho nên anh em thoải mái hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng gì về về máy móc hoặc pin thì đây nó là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế anh em nhé vâng còn sản phẩm của chúng tôi thì có địa chỉ rõ ràng luôn với anh em đây thì cho anh em xem luôn đây là à, logo giờ Watt của chúng tôi thì hiện tại công ty của chúng tôi đang có bán à, sản phẩm này tại trung tâm thương mại The Garden và trung tâm thương mại à, à, Savico Long Biên vâng đây thì cái cảng visit cũ cho nên là tôi cũng chưa đổi được cái địa chỉ này hiện tại cái địa chỉ ở chỗ trung tâm thương mại Pipex Long Biên này đã chuyển về Savico Long Biên rồi đó thì cũng cách nhau có khoảng hai ba cây số thôi đó thì có website đầy đủ đây anh em nhé gwatt.com.vn gwatt.vn ok à vâng anh em có cần hỏi thêm gì và thắc mắc gì về mẫu đồng hồ này thì có thể comment dưới video này hoặc là cũng như là à, gọi điện và nhắn tin qua số hotline trên à, màn hình để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh like share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồ dỡ quát chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa và cũng như để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới vâng bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau xin chào